Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số gà của mình. Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em một cái giải cu ờ, U20 châu Á nó sẽ đã vào tới vòng bán kết rồi anh em. Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì mình cũng đã có nhận định thêm vài trận trước đó nữa cho tất cả anh em rồi thì những anh em nào mà đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì anh em nếu mà xem được video này thì anh em muốn vào trang nhóm mình để chơi được nhiều kèo hơn thì mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em vào nhóm mình anh em chơi được nhiều kèo hơn thì tại sao mình khuyên anh em nên đăng ký trang mình mới đưa anh em vào nhóm để anh em chơi kèo thì giống như anh em đăng ký trang anh em vào nhóm anh em sẽ lợi thế hơn về cái vấn đề mà anh em chơi kèo có trang anh em có thể chờ kèo tuột anh em hỏi vào mã kèo giống như anh em đã trên chấp một trái anh em có thể chờ kèo tuột xuống còn 0,25 hoặc 0.5 thì anh em hả vào kèo thì nó sẽ lợi thế cho tất cả anh em hơn còn anh em nào mà chơi rung góc rung thẻ rồi anh em đánh trang rất là hợp lý còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu chứ anh em không có thể nào mà đánh được ờ, những cái mã kèo ờ, góc thẻ hoặc là hoặc là anh em đánh kèo rung được nha thì đó à, bởi vậy mình mới khuyên tất cả anh em nên à, đăng ký trang để anh em có thể chơi được những cái mã kèo đó thì à, hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận U20 Uzbekistan đội chủ nhà và U20 Hàn Quốc nha anh em thì hiện tại anh em cũng thấy U20 Hàn Quốc đang chơi có với một cái phong độ rất là hay nhưng mà trận rồi U20 Hàn Quốc nó bịp anh nếu mà anh em đã xem trận rồi thì anh em biết U20 Hàn Quốc bịp trong 90 phút không ghi bàn nhưng mà vào vừa vào hiệp phụ U20 Hàn Quốc đã ghi tới 3 bàn thì đó bởi vậy mình mới à, nói là U20 Hàn Quốc đang đá rất là hay nhưng mà trận rồi U20 Hàn Quốc là biệt anh em nằm U20 Hàn Quốc là đã xa bờ nha thì à, à, mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội trong cái vòng vòng bảng và vòng tứ kết nha anh em thì bên phía Uzbekistan thì anh em cũng thấy Uzbekistan đang có một cái chuỗi là ba trận thắng và một trận hòa trước Indonesia thì Uzbekistan trận nào Uzbekistan ra đá anh em cũng thấy chỉ vào một bàn hoặc hai bàn ít có khi ra trận tài đây 4 trong 4 trận gần nhất thì cái tăng đã toàn xỉu không nha anh em còn bên bên phía U20 Hàn Quốc thì anh em cũng thấy U20 Hàn Quốc cũng phong độ đang ngang bằng với cái tăng, đội chủ nhà là U20 Hàn Quốc anh em thấy không? U20 Hàn Quốc uh, đang thắng 3 trận và để hòa một trận trước Tajikistan <laughs> thì anh em thấy trận nào của U20 Hàn Quốc đều ra tài hết mà riêng trận nào của ub cái tăng cũng đều ra xỉu thì hai thằng này giống như đối nghịch nhau nhưng mà cái phong độ của U20 Hàn Quốc đang rất là cao nha anh em phong độ của U20 Hàn Quốc đang rất là cao và năm nay nếu mà U20 Hàn Quốc sẽ là ứng cử viên nặng ký của chức vô địch U20 châu Á này nha anh em thì mình mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên nó chưa có một cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này luôn nha thì hiện tại cái trận này là nhà cái đưa ra kèo với cái tỷ lệ là đá đồng nha anh em thì hiện tại hai này đá đồng và tài xỉu 2,25 nhưng mà đá đồng thì anh em nằm đội UB kích tăng thì anh em chỉ ăn được um, um ăn được hình như 78 mà thì um, trận này nếu mà anh em nào tin tưởng mình thì anh em cứ nằm cái mã kèo U20 Hàn Quốc cho mình tại vì sao mình phiên anh em nằm mã kèo U20 Hàn Quốc thì còn tài xỉu á thì mình sẽ cập nhật trực tiếp trong cái nhóm cho anh em khi mà có cái đội hình chính thức ra sân nha thì à, mình sẽ phân tích cho tất cả anh em tại sao mình khuyên anh em nên nằm cái đội U20 Hàn Quốc thì anh em cũng thấy cái phong độ của U20 Hàn Quốc đang rất là tốt thì à, Hàn Quốc đang thắng một cái chuỗi ba trận anh em nếu mà xem trận rồi U20 Hàn Quốc đá với Trung Quốc thì anh em cũng biết thằng Hàn Quốc đã muốn ghi bàn giờ nào là ghi nhưng mà trận rồi nó để vừa vào tới hiệp phụ là nó đâm đâm ba bàn liền thì giống như cái trận vừa rồi U20 Hàn Quốc nó rất là biệt anh em bởi vậy mình phiên anh em nên nằm cái đội chủ nhà cái đội à, U20 Hàn Quốc trong cái trận đấu này nha thì um, năm nay U20 Hàn Quốc sẽ là um, giống như um, có chức vô địch thì trận này giống như trận chung kết sớm vậy anh em à, hai thằng này được gọi là ứng cử viên ờ, vô địch nặng ký thì à, giờ hai này đã gặp nhau ở bán kết rồi thì sẽ có thằng đi vào chung kết nhưng mà mình đánh giá cao về thằng U20 Hàn Quốc này nha thì bây giờ mình cho anh em nằm mã kèo đồng U20 Hàn Quốc dạ nếu mà tới giờ ra sân có cái mã kèo lót tỷ số thì hai anh em hãy lót cái mã tỷ số là không điều một điều cho hai này cho mình tại vì hai này nó sẽ tiến vào tông tới hiệp phụ luôn anh em hiệp phụ luôn nha bây giờ mình khuyên anh em nên nằm u 20 mươi hàn quốc và nằm lót cái mã tỷ số thêm không điều một điều nữa nha thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận U20 Hàn Quốc và U20 Uzbekistan thì anh em nào mà trùng áo trùng quyết với mình thì anh em cứ theo những cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em trong ờ, những video này còn anh em nào mà không tin tưởng mình thì anh em cứ có quyền đánh nghịch kèo mình lại hoặc anh em không đánh mình không ép anh em phải đánh theo những mã kèo mình cho tất cả anh em còn